sếp bắt tăng ca Bạn gái lại đòi gặp sớm Alina, uống vui đời sảng khoái tiến dâng lên mẹ thế gian còn chìm trong đêm tối con xin tiến dâng lên mẹ tiếng ai buồn vọng nơi khóc than nhìn về quê hương ngóng trông mẹ là sao mai sáng trong chiếu soi tâm hồn khát mong chờ xin tiến dâng lên cả cuộc đời con xin phó dâng thân phận làm người thăng trầm thay đổi nhiều khi mây mù giăng lối mẹ là trăng soi đêm tối ôi có mẹ ôi có mẹ đời con sướng vui ngập tràn qua biết bao thăng trầm ước mong được về nơi nhàn thanh con luôn vững tin nơi mẹ lắng nghe lời lời con đi non mẹ là ơn thiên chúa ban lòng mẹ bao la chứa chan dẫn đưa con vào nghi an con xin tiến dâng lên cả cuộc đời con xin phó dâng thân phận làm người thăng trầm thay đổi nhiều khi mây mù rằng lối mẹ là trăng soi đêm tối ôi có mẹ ôi có mẹ đời con sướng vui ngập tràn trong đời có tay mẹ hằng luôn nâng đỡ cho con vững tin an lòng nép bên mẹ tình mẹ ấm êm đường đời bao nhiêu khó nguy mẹ dịu con luôn bước đi khổ đau con nào xa chi sợ con xin tiếng dâng lên cả cuộc đời con xin phó dân thân phận làm người thăng trầm thay đổi nhiều khi mây mù răng lối mẹ là trắng soi đêm tối ôi có mẹ ôi có mẹ đời con sướng vui ngập tràn ôi có mẹ ôi có mẹ đời con sướng vui ngập tràn Sếp bắt tăng ca Bạn gái lại đòi gặp sớm Alida uống vui đời sảng khoái Sếp bắt tăng ca Bạn gái lại đòi gặp sớm Làm sao bây giờ Thấy không gặp bồ với sếp luôn đi Alida uống vui đời sảng khoái